mới sáng à, mình phải đóng hàng cho khách cuộn cái nhông lại trải cái tấm à, ni lông ra để mình cuốn hàng phải đặt vô cho nó mấy cái công tắc giấu vô chứ không nó quăng bể hết trước khi đóng thì mình cũng kiểm tra lại xem nó có bị gì không phải tìm chỗ giấu cái công tắc để à, mấy anh giao hàng anh quăng không có bị cấn cấn bể con này là con à, motor sử dụng à, điện bình ắc quy và có cái chỉnh tốc độ có cái nút đảo chiều đây là cái nhông ảnh mua thêm cái nhông nên mình gói cái nhông tặng kèm theo ghi chú điện vào cực dương và cực âm để à, về đấu vô khỏi bị lộn hết băng keo mà như đây là cũng đủ kính rồi giờ mình uh, quấn xốp shop này mắc lắm một cuộn bự là 300 ngàn một cuộn mình chuyên cung cấp motor giảm tốc xài điện gì công suất bao nhiêu muốn tốc độ tối đa bao nhiêu có chỉnh tốc độ hay là chạy một tốc độ có cần điều khiển từ xa remote vân vân gì nữa không thì liên hệ đặt hàng mình sẽ làm theo nhu cầu dịch vụ là giao đi toàn quốc cứ liên hệ mình báo cái đơn giá chưa bao gồm vận chuyển được thì đặt về chế uh, quay nướng gà nướng vịt hoặc làm những công việc khác an toàn không quăng cà tưng cà tưng cà tưng con này xài điện nè trên là hộp giảm tốc có bốn cái lỗ để bắt cái bù lông về định vị vô đầu đánh dấu bắt bù lông dính vô con này thì công suất nửa ngựa bắt bốn con bù lông bên dưới chân